nói với cả gia đình nhà kia thì cái câu mà em nghe là bỏ chưa từng một lần là em suy nghĩ cái việc là em sẽ bỏ con em từ lúc mà lúc đó đến giờ tại vì sau này em sẽ rất muốn cảm ơn bác đấy em nhớ bác tên là thủy và nếu anh kia không phải là mẹ cháu ấy thì cháu không cần phải nghe nhưng em nói là đúng là cháu không cần phải nghe nhưng mà cháu không biết làm sao cháu không biết làm sao đúng cháu không biết làm sao cả thì bảo ok mày cứ đi khám đi em nói thật là lúc đấy kiểu em thở gọi là thở rất là mệt ấy em rất mệt mỏi kiểu giống như kiểu mình mình đang bị đạp đạp xuống quá đà rồi ấy. em là một cái đứa mà khao khát nói thẳng luôn là khao khát rất nhiều cái chuyện tình cảm gia đình khoảng một tháng rưỡi em bắt đầu nhìn ra được con người thật của của người đàn ông mà em đã chọn nói thẳng luôn cái chuyện mà em gặp sau một tháng rưỡi hôn nhân đó là người thứ ba mắt kính đăng quang thu mua tất cả rồng kính cũ với giá 300 ngàn đồng không quan tâm loại rồng không cần hợp phụ kiện không quan tâm xuất xứ ưu đãi hết sảy đến Nam Quan ngay Cái thời khắc đầu tiên trong cuộc đời mà mình nhận cái tin là mình biết là mình có mang thai và con đến với với mình Dạ, nó là một cú sốc ạ Tụi em mới sinh nhật xong tuổi 18 chị ạ Chắc ngày xưa em ngây thơ lắm chị 18 là tốt nghiệp trung học phổ thông không ạ, lúc đấy em còn đau lúc 12 chị ơi Đang 12 Thì em uh, chạm một cú tình cảm Em không nghĩ là mình nhanh như vậy Cái việc của mình có con nhanh như vậy thì khi mà mọi người bảo là hay mày có chữa thứ thì thì em em cũng rất là hồn nhiên đấy Thế thì đối tác của em lúc đó bao nhiêu tuổi? Các em lúc đó là bạn ấy hơn em 4 tuổi Ồ và bạn đó đã đi làm hay là đang đi học hay là như thế nào? Bạn ấy đi làm rồi Sau đó chuyện tình cảm của em kết thúc rồi kết thúc rồi thì em mới phát hiện mình có có em bé đấy ừ. em làm ở phục vụ ở một quán nhỏ ấy, ừ. thì chiều em đến sẽ đến dọn dẹp các thứ xong mọi người nói thôi em cũng kiểu rất hồn nhiên chạy thân cạnh mua hai cái que về thử thế thì khi mà mình đối diện với hai cái vặt cảm giác làm sao rồi đi ra nói cái câu gì với các chị không biết nói gì chị ạ lúc mà trước khi bước vào cái nhà vệ sinh là hiên mình hiên ngang lắm hiên ngang chị đi kiểu mặt còn không nhìn đến đất đâu còn bênh báo là lên trên rồi lúc sau là ngồi luôn trong đấy á mọi người phải cậy cửa Ô, phải cậy cửa luôn phải... tại lâu quá giống như kiểu mình đang chết lặng kiểu bản thân còn đang đi làm bấp bá bênh xong tự nhiên bây giờ lên nhiên đâu ra hai vạch mà lúc em thử ổ kiểu hai vạch là chửa đúng không mà lúc đấy em còn dùng điện thoại tức là bản thân em biết đi học là biết là hai vạch sẽ là có em bé một vạch là không có em bé rồi ừ. mà đến khi em đối diện với hai vạch em bảo vẫn nghĩ rằng hai vạch là không chữa đúng không em ngồi lúc đấy em vẫn kiểu mơ mơ màng màng cái thứ chị xong rồi cố gắng bẻ cong kiến thức cố, cố gắng bẻ cong là cong kiến thức hai vạch là không có chữa một vạch mới có chữa em thông báo cho đối tác đối tác phản ứng của người ta làm sao một cái câu mà của các chatbot hay nói là, là có thật sự là của anh không em cũng nói luôn kiểu nếu mà bạn ấy nghĩ là không phải của bạn đấy thì đúng là không phải của bạn đấy ừ còn nếu bạn nghĩ là của bạn đấy thì là của bạn đấy sau uh, gần hai tháng chia tay thì em gặp bạn trực tiếp nói chuyện thì để anh về suy nghĩ để anh về suy nghĩ suy nghĩ, suy nghĩ cái, gì? cái gì dạ <laughs> suy nghĩ cái gì tức là lúc mà em biết em có thai nhá là em không khóc nhưng đến khi nghe ngay cả khi em nghe cái câu mà có thật của anh không em cũng không khóc nhưng mà đến khi mà người ta nói câu suy nghĩ thì em mới khóc mình hiểu rằng mình không có ưu tiên gì hết mình không là cái gì đó để người ta buộc phải ngay lập tức phải bận tâm về cái điều đó người ta vẫn còn đang lưỡng lự thật sự để nói bây giờ bạn ấy nếu chương trình lên sóng bạn ấy có xem thì bản thân lúc đó em đã không có tình cảm bạn ấy ừ. đã không còn thì người ta lưỡng lự đúng thôi bản thân thực ra bản thân em lúc đó cũng đang lưỡng lự thì em có thông báo mẹ em từ khi em quyết định là em tự lập ấy là mẹ em nghĩ là em đủ lớn rồi thì mẹ em lại không nói gì nhưng ừ. vì khi mà nói với cả gia đình kia cái câu mai ra nghe là bỏ em nghĩ là một phần đấy là họ thương con họ bởi vì cả cả hai bọn em đang đều rất là trẻ em thôi chị và người ta có thể không nói rõ nhưng mà em nghĩ là 18 tuổi của em với cái số số năm hai năm tự lập của em để em hiểu ý người ta nói là họ cũng không tin và họ cũng không muốn đón nhận mình vâng thực ra chỗ này hiện thời điểm tại khi mà con em lớn rồi nhưng mà chưa từng một lần là em suy nghĩ cái việc là em sẽ bỏ con em từ lúc mà lúc đó đến giờ ừ. em chỉ nghĩ là nếu ok cái việc mình thông báo ấy là mình đang tôn trọng đối tác tôn trọng những người lớn còn cái việc mà họ chấp nhận hay không chấp nhận ấy còn cái việc mà em đối diện ấy, đó là quyền của em sau cái hôm đó thì em không có nói chuyện bạn đấy nữa em cũng không qua nhà bạn đấy nữa thì mẹ bạn đấy gọi cho em rất là nhiều bạn không nghe máy nhắn tin khuyên nhủ em em không trả lời em cũng không trả lời gì hết bản thân mẹ em cũng là một single mom mà nhà em ở quê ấy, thì yếu tiếng với gia đình em rất là nhiều xong rồi tiếp tục em lại làm điều như vậy nữa và bản thân em cho đến thời điểm lúc đó em vẫn sống với gia đình em rất là nhiều thì em có một cái ngôi chùa ở ngoài hà nội tức là họ sẽ kêu mang những cái phụ nữ mà có thai hay là đứa trẻ bỏ rơi ấy mà em rất hay qua đó bản thân lúc đó em đã nhắn tin sang đó em em em liên hệ là em nó quyết định mình vào đó mình ở rồi em không nhớ rõ lắm nhưng mà đại loại là hai nhà tác động với em quá nhiều cái chuyện mà mình phải như vậy ấy đến mức mà em em gọi là không phải em đồng ý nhá em buông xuôi muốn sao cũng được muốn sao cũng được rồi chuyện gì đã xảy ra sau đó thì em với mẹ bạn kia đi vào bệnh viện ừ. và chúc lúc em vào bệnh viện á em vẫn nhắn tin cho bạn kia đấy bởi vì lúc em em em sợ thật sự rồi mọi người ơi mình vẫn muốn nhắc rằng lúc đấy bạn ấy 18 tuổi nha có thể là ở những cái góc độ khác nhau chúng ta sẽ nói là phải mạnh mẽ lên làm mẹ mà phải bảo vệ con mình nhưng mà mình vẫn muốn nhắc rằng là hãy trả câu chuyện này về cách đây 8 năm trước để hiểu rằng bạn 18 tuổi thì cái sự mạnh mẽ đó nó không có đủ lớn để chúng ta quyết liệt đâu mà em đi siêu âm phát hiện là em vẫn nhớ là 8 tuần 3 à. Ừ. ngày em đi vào cái phòng chờ mình khám ấy em không nhớ mặt nhá tại vì sau này em sẽ rất muốn cảm ơn bác đấy em chỉ nhớ bác tên là thủy và nếu anh kia không phải là mẹ cháu ấy thì cháu không cần phải nghe ừ. như em nói là đúng là cháu không cần phải nghe nhưng mà cháu không biết làm sao cháu không biết làm sao đúng cháu không biết làm sao cả thì bảo ok mày cứ đi khám đi em nói thật là lúc đấy kiểu em thở gọi là thở rất là mệt ấy em rất là mệt mỏi ấy. kiểu giống như kiểu mình mình đang bị đạp đạp xuống quá đà rồi ấy. thế em đi khám xong quay về Đi về thì mẹ bạn ấy có gọi điện cho cậu bạn ấy và gọi điện cho gia đình em là quyết định cưới Đến bây giờ thì em, cái việc mà họ chăm sóc em khiêm bầu ấy Hay họ chăm sóc con em thì không có một cái lời nào để gọi là em phải phê bình hay phải để chê họ ừ. Bố mẹ chồng cũ em, tức là họ là một người rất tốt với con cái con cháu của họ Là của họ, con con cái con cháu của họ chị nhá Nhưng với em thì Em người ngoài, em người em ngoài. ngoài Và khi mà em đi đẻ Mẹ chồng em vẫn chăm sóc em thì bây giờ cái khoảng thời gian mà em mang thai nó đã diễn ra như thế nào với một cô dâu mới vừa mới lớn thì những tháng ngày thai kỳ của em nó đã diễn ra như thế nào vẫn rất là vui vẻ trong lúc mang thai thì cái chuyện mà em với gia đình chồng chồng lúc đấy thì không không có gì để lúc đấy là về là mình ở chung với gia đình vâng, chồng hay mình ở, ở riêng em ở chung gia đình chồng tức là nhà đấy là nhà 5 tầng ừ. nhỏ hơn 30 mét vuông thì uh, em ở tầng 4 anh chị chồng ở tầng 3 bố mẹ chồng ở tầng 2 một cái cụm gia đình sống với gia đình thế em lấy chồng với em cũng 7 giờ em dậy 7 giờ sáng là em đã đi mua đồ ăn sáng em nhớ những ngày mà mới cưới vậy em em tại vì em là một đứa trẻ sống thiếu thốn thiếu từ tình cảm của ông bà ông bà ông bà em không sống với nhau xong rồi tiếp tục đến mẹ em cũng không là một người phụ nữ không có chồng mà em không được sống cùng với cả bố mẹ em nên là em là một cái đứa mà khao khát nói thẳng luôn là khao khát rất nhiều cái chuyện tình cảm gia đình nên khi em về đó rồi ấy em thấy kiểu bây giờ mình đang sống trong một gia đình có anh chị có chồng có bố mẹ thì mình sẽ cố gắng để bảo vệ nó thì em dậy sớm em mua đồ ăn sáng cho chồng em thậm chí chồng em không phải người dậy sớm em còn bê tận phòng máy đang chữa em bê tận phòng rồi em sáng dậy em chuẩn bị nấu ăn trưa nấu ăn cùng bố mẹ chồng em mẹ chồng em cũng dạy em những mọi thứ em cảm thấy lúc đó với em thấy rất là vui chứ không có cái gì là bọn em đang kiểu là khó khăn ấy em cảm thấy rất là vui xong buổi trưa được ăn cơm cùng gia đình xong buổi tối được ăn cơm gia đình hay là nhà em hay kiểu buổi tối ngồi xem phim với nhau với em những điều đó nó rất là nhỏ thậm chí với mọi người nó là một điều rất bình thường nhưng với em nó là một điều gì đó rất là đặc biệt khoảng một tháng rưỡi em bắt đầu nhìn ra được con người thật của của người đàn ông mà em đã chọn mình đang có bầu mình nên tập trung của con mình thay vì tập trung bất kỳ gì khác nhưng mà thực ra đó là cái cái mà em ăn của bản thân mình thôi chứ bản thân mình bên trong nó không ổn thì nó vẫn là đang không ổn cái đoạn đó thì em có bị ờ, giống kiểu là em ăn nó bắt đầu không ăn được ấy không phải là ngén chị bởi mình đang suy nghĩ cái chỗ khác quá nhiều đấy thì em bé có bị thiếu chất mọi thứ thì em thì đi khám về bác sĩ có khuyên gia đình là kiểu như là bảo ăn uống hay bồi bổ hay là mọi thứ đi thì vì thai rất là yếu thì sau đó thì em mới gọi là ổn định thai hơn thì bắt đầu em kéo em bé lên cái thứ nó không bị tụt nữa nói thẳng luôn cái chuyện mà em gặp xong một tháng giữa hôn nhân đó là người thứ ba thì thấy đang gọi là đang nghĩ là happy nhưng mà nghĩ là tất nhiên là em cũng đang cố gắng và bản thân đang cố gắng nhưng mà chắc chắn một điều là em ở trong mối quan hệ đó thì em sẽ thấy mình hiểu bản chất nó là gì đúng không và cái bản chất đó nó làm cho em bắt đầu bị ảnh hưởng đến những cái tháng ngày mà mình phải chăm con trong bụng mình căng thẳng chán ăn nhưng cuối cùng thì mình vẫn biết được rằng ok giai đoạn này con là quan trọng tập trung vào nó thế thì cái công việc của mình lúc đó thì sao em lúc đó là lúc em có bầu là em ở nhà luôn chị ạ ừ có nghĩa là mình cũng đồng thời bị khó khăn về kinh tế và phụ thuộc kinh tế không ờ, phụ thuộc kinh tế thì có nhưng để khó khăn thì bảo bảo cái khoản tiền riêng của em thì không phải bản thân em là cũng được uh, bạn bè bởi vì em là một cái người mà trong mọi sự khó khăn em vẫn sẽ có người giúp đỡ ừ. mà quan trọng là em nhận hay không thôi em là cái người mà không phải lúc nào khó khăn là không có giúp đỡ đâu có nhưng mà tính em gọi là hơi um, tự cao ấy với bản thân mình lấy chồng sớm ấy những cái lúc đó ấy, cái em nghĩ cái khó khăn nhất của em đó là em không tìm được một cái người mà để em chia sẻ được mọi chuyện đúng rồi thôi mình cứ gọi là cố gắng happy được đến ngày lúc nào hay lúc đó ấy. rồi như vậy thì với những cái tháng ngày nó căng thẳng mình cố lừa dối bản thân nhưng mà mình ôm mọi thứ trong lòng mình như thế và đắp đổi ngày tháng cho nó qua cho nó qua thì cũng qua đến cái ngày mà theo hoa nở nhụy con ở trong bụng thì cũng phải đến ngày con đủ tháng đủ ngày đủ lớn để con chào đời thế thì sự kiện đi sinh của em nó đã diễn ra như thế nào thực ra là cái sự gắng gượng thì sau em biết là mình đang cố cố giấu cái cảm xúc nhưng lúc với em lúc đó là mình nó không phải gắng gượng chị ạ con em vài được vài tuổi em nhìn lại em nhìn lại toàn bộ tất cả mọi thứ ấy, thì em mới biết là mình đang lừa dối bản thân mình chứ thực ra thực ra em nghĩ là mọi người không lừa dối em nhưng lúc đấy em vô tư vợ không bạn này không phải vô tư mà bạn này cố tin cố tin đúng rồi cái cảm giác này nó kinh khủng lắm em thì một dạng lừa dối bản thân đúng rồi em em lừa dối bản thân tội nghiệp nhất của một con người là mình tự đánh lừa bản thân của mình là vậy là vậy tạo cái hạnh phúc cho bản thân mình là nó kinh khủng lắm lúc mà em đi sinh em thì lúc em đi khám thai thứ thì ờ, bạn bạn kêu em vẫn đưa đi ừ. khi mà bảo là là là sinh ấy thì mẹ chồng em có vào thai của em nó hơn 40 tuần cơ ừ. người ta bảo là sinh lần đầu với cả là ít tuổi thì sẽ sinh non ấy trời em em quá ngày dự kiến luôn ạ. đợi hoài luôn vâng đợi hoài luôn ạ ngồi trong phòng khám cũng ngồi như này em cũng ngồi như này này xong bác sĩ hỏi mày đi đâu ấy cháu đi đẻ mày đẻ thôi bụng mày đâu đứng dậy sinh nào thì em mặc em mặc bộ ngủ bình thường thôi một cái bộ bình thường cũng không phải đến đấy đâu xong rồi đứng dậy thì bụng rất nhỏ bác sĩ trời bụng bé tí nhưng mà đẻ rồi mà từ bao nhiêu tuần thì khi khám đi siêu âm một thứ đi thì đến khi vào bác sĩ xem ông này còn mà nếu mà ai sinh nở biết là mở ba phân là đẻ được rồi mày cứ ngồi đấy mày cứ bình tĩnh thế nhỉ bảo cháu không biết gì đâu cháu có thấy đau gì đâu ờ. vào lúc đấy em nghĩ là ôi mình thật may mắn mà mình không đau đẻ là mình chắc là rất là nhẹ nhàng chị ừ. xong cũng nhập viện đi vào phòng chờ thấy mọi người bắt đầu đau cái thứ em kiểu lâm dâm thì em bảo thôi mình rất là may cái thứ rồi ngồi ngồi vui vẻ các chị happy lắm ngồi kiểu uh, nói chuyện nhắn tin mọi người em đi đẻ đây xong mọi người hỏi đau không không chẳng đau thế nào chắc em sắp đẻ rồi chứ bốn giờ chiều là bắt đầu cái hơi khó thở lên rồi chị cái kiểu mà mới là nó nó đau xuống ấy à, đến chiều nó bắt đầu cơn nhiều đến đúng 12 giờ đêm thì bác sĩ cho em vào khu sinh mà em đi đẻ ở bệnh viện bình thường thôi thì không có cái dịch vụ là cho người nhà vào ừ. thì họ cho em ở một cái phòng riêng nó có mười mấy giường một mình em nằm trong đó và bắt đầu các cơn của em nó lên nó dồn dập dồn dập rồi mà em kiểu cũng học nhiều là không được dặn lung tung hay là không được la cái gì em nhịn thôi thì mà em đến khoảng một tiếng sau nhá và khoảng một giờ là em vào phòng sinh luôn bắt đầu em lên cái phòng đấy là em đầu người em đau chân em không đi được nữa rồi nhưng vẫn một mình em leo lên cái giường sinh mà nó cao chị nó cao mà với một cái người bụng bầu mười bình thường như mình là mình cũng chỉ phải trèo với rồi đây còn bầu nữa mà đang không đi được nữa thì em trèo đấy xong bác sĩ khám mà vẫn chưa đẻ đâu mới có bốn phân thôi tức là hơn buổi sáng hơn một phân bao nhiêu cơn đau thì hơn một sáu phân mày cứ nằm chờ đi xong rồi em nằm đó mãi cho đến khoảng 3 4 giờ bởi vì là nằm ở đây thì đồng hồ ngay bên cạnh mình nhìn được mà với em nó thật là cứ một phút đau một lần một phút đau một lần như thế mãi cho đến sáng không có một ai hỏi chị người nhà cứ bên ngoài người nhà không biết gì em nhớ là cái y sĩ trực của em mới nằm họ mới nằm ở bên cạnh họ ngủ thôi lâu lâu họ em bảo là bác sĩ khám cháu hay cháu đẻ rồi họ thì họ dạy họ khám cho em em vẫn nhớ đến mức mà em mệt đến mức mà em thở không được em khát nước mà em bảo là bác sĩ cháu xịn nước không người ta bên bàn nó mày qua mình lấy ừ. vâng ạ ừ. em leo lên leo xuống hay là em nằm chờ ừ. hay là em làm bất cứ gì là em tự hết ạ đến lúc mà em không còn thay đổi không thể nào chở người nữa thì bảo cho cháu nằm luôn trên này em đau đến mức mà đến 6 giờ sáng em bảo là xin cho cháu đi mổ đi không một ai trả lời đến lúc 6 giờ sáng hôm tí là em không cảm nhận được cơn đau rồi ừ. là em chỉ thấy cái bụng em nó nó lệch sang bên nó ở ngay chỗ này thôi đầu tiên là bụng, bụng xuôi như này em xong nó sang bên rồi và nó không cử động cái gì nữa nó lò không em có đau chứ chị không em không cảm nhận được cơn đau nữa và em bản thân không mở mắt nữa thì lúc đấy bác sĩ có đi đổi ca thì có một cái bác tạp vũ vào ấy, em bảo là cháu không có tiền đâu nhưng bác ra bác gọi mẹ cháu tên là này này này có bệnh nhân là như này đi vào đây cho cháu xin nước cháu khát nước quá rồi bởi vì lúc mà em xin nước là đã không có ai lấy nước cho em rồi và em không lấy nước nữa rồi thì mẹ em mới vào bỏ nước cho em gọi là lúc mà để mẹ em vào được ấy nó nó nó khoảng là 15 20 phút thôi nhưng với em nó là thế nó là một thế kỷ rồi nó là mấy chục năm rồi lâu đấy em không thể nào uống nước nữa mẹ em bón vào kiểu như là bây giờ mẹ em mẹ em hỏi mẹ em không em không trả lời được mẹ chồng em ấy thì má em hồi xong bảo là em chỉ nói là xin con con mổ đi mẹ em xin ra ngoài xin đi mổ cái thứ mà để xin được đi mổ cho em cũng rất là lâu mãi sau có một cái bác trưởng uh, phó khoa bác đi vào ô con bé này sau tuần qua là vẫn chưa đẻ à thì xong bác nhiều ô con bụng làm sao lại lệch sang bên này đi bác bác đấy là người khám cho em xong mà là bác gọi mấy người kia bảo tại sao trường hợp này không mổ thì đoạn sau đó là nó mơ mơ màng màng cái gì đó em không biết chỉ bảo người nhà em bà ký để chuyển đi mổ thôi còn đấy là em em Exact. mơ mơ mà không không biết một cái gì rồi đến khi đẩy em đi mổ các thứ thì em chỉ biết là mình đang được đẩy đi thôi còn đang, đẩy đi gọi là đang sống đang chết bản thân em cũng không ý thức nữa em vẫn nhớ là kiểu bên ngoài bên xung quanh tức là mình vẫn nghe được tiếng nói chị nhá em vẫn nhớ nguyên cảm giác đó là mình nghe tiếng nói nhưng mình muốn trả lời mình không trả lời được thì đến lúc mà đi vào tiêm các thứ mà tiêm uh, ờ, gây tiêm bằng cứng à, hay cái gì đó đó ấy, thì bắt đầu em em mở mắt là nhiều hơn và lúc mà em em cứ nghe tiếng sạt sạt ở đâu ấy kiểu lúc mình ngủ nghe tiếng sạt sạt đấy chị thì lúc em nghe tiếng em bé em khóc ấy là em kiểu giống như kiểu là một cái gì đó thúc đẩy mình phải mở mắt ra và lúc đấy em chỉ nghĩ như này à đâu lúc mà em bé em mở lúc mà em lôi bé em bé em bé em không khóc nó rất là lì bởi vì là lúc mà trước khi đi khám biết là dây rốn quấn một vòng rưỡi cho chị với cả bé nhà em đi khám có hai cân bảy thôi ạ đến khi đẻ ra gần gần ba cân sáu chị Ừ. lúc mà lôi ra ba con sóng tức hôm trước hôm sau nó tranh nhau tận mấy lạng trời ấy xong rồi em thấy lôi ra không khóc và đánh đi nó khóc ấy thế em chỉ nghĩ là lúc đấy em gọi là kiểu em tỉnh hơn ấy em mà nếu như ngày hôm nay em gặp chuyện gì em chuyện gì ấy em không biết thì thôi nhưng mà nếu mà con em gặp chuyện gì thì đúng là thật sự là em chắc em em em em gọi là làm loạn viện lên mất thì lúc sau đánh em bé khóc khóc to lắm chị tại vì là <laughs> nó cũng to nhất nhì cái viện đó đấy ạ, thế xong rồi cũng chẳng được nhìn mặt luôn ạ xong rồi mọi người làm cho em thứ đẩy em về phòng hồi sức thì em ngủ luôn xong tự nhiên người nhà bế xong một cái cục cục cho nó nhìn em nó cũng nhìn em chị mà nó em bé nhà em trộm vía là bé nó mặt nó bướng mất nó cứ nhìn em tròn xoay nhìn em xong nó kiểu lạ lắm chị bao nhiêu cái mong chờ của mình trong bụng rồi tự nhiên bây giờ cho nhìn đối diện mình cảm thấy ở đây là ai vậy trời tự nhiên bế xong đây nó nhìn mình đây trời đấy trời em phải mất tận 3 ngày để em làm quen đó là con em chị tự dưng mình đang gọi là năm tuổi ăn tuổi lớn mà chị em trộm ví em về em bé em em tìm một cái là còn về sữa luôn thì đó tại vì có, có sữa đó là, lúc... là một trong những cái trợ lực để biết nó là ai đó ừ. <laughs> thì nó sẽ bú chị hỏi một chút xíu lúc đó chồng cũ của em tức là bố của em bé đó phản ứng như thế nào em có nhìn thấy được cái nét mặt của ảnh hay không cũng hơn em tí là bạn ấy cười rồi còn em kiểu không biết cái gì kiểu tại sao nó cứ nằm bên cạnh mình nó cứ nhìn nhìn hai lắm chị mà kiểu em nhìn nó cũng nhìn theo em luôn nó cứ nhìn chằm chằm như vậy còn bạn kia thì bạn cũng có đùa kiểu cứ nhìn kiểu trêu trêu ấy Vito Bimbi Feroce kẽm sắt đủ mỗi ngày, bé khỏe mạnh lớn nhanh, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Thế thì cái câu chuyện mình xuất viện về nhà, một mình mình đối diện với em bé với một cái độ tuổi 18 chưa có biết gì về cái chuyện làm mẹ hết thì nó như thế nào em lúc này em cũng gầy lắm cho em kiểu cái quá trình mà phục hồi sau sinh của em nó vất vả lắm đi lại thì đang đeo cái ba lô ngược xong bây giờ tí không có gì trước bụng chị không đi được chị ạ khổ lắm mất cân bằng vâng mất cân bằng vì bản thân mình xong đi cứ lấp la lửng xong kiểu nhiều lúc quên ấy, quên là mình đẻ rồi chị là xuống ôi không thấy bụng nữa nói chung cứ ba bình xong mọi người bảo là phải tập đi thẳng đi không quen các thứ đấy gù đấy vâng bị gù đấy em rồi bị thế đấy ạ xong em bé em trộm biến em bé em bướng nó sống một mình một kiểu nó không giống ai chị cứ đêm nó ngao mà ngao ngao ngao tức lắm chị chắc phải nó khóc nó cứ ngao vậy thế ngà ngà nhỏ nào tên nga mới kêu hoài ạ à? <laughs> Vâng. và em thì không có nuôi con khoa học em là một người, người nuôi con truyền thống luôn là cho tim mẹ trực tiếp luôn mãi sau này mới biết là nó tim mẹ nó sẽ không đủ no và nếu không đủ no nó lại kêu ừ. đấy hiện nhưng mà lúc đấy đâu có biết gì đâu ạ cứ, cứ em bé khóc phải cho ti xong bây giờ đi vệ sinh cứ một ngày cứ liên tục lặp đi lặp lại thế lúc nào mệt quá thì chỉ có mẹ chồng em lên đỡ thôi bởi vì mẹ đẻ em rất là ở rất là xa happy mọi thứ lúc đấy happy thật ạ, vì vì ông vì vì ông bà quý cháu lắm á nhưng mà tối thì có mình em lâu lâu mà kiểu ông bà thấy khóc quá thì ông bà lên cái chuyện mà lúc mà em sinh em bé xong một tuần ấy là em biết thật sự có biến rồi là biến này nó sẽ hơn các biến trước ạ thì lúc đấy em chỉ, em chỉ nhớ là ừ, khi mà con em được một tháng tuổi em bị trầm cảm lúc nào em về em nhìn ảnh cưới em cũng sợ em sợ đến mức em phải lấy khăn tắm em che cái ảnh cưới lại ừ. em sợ chị đây là ai và mình đang sống ở đâu đây sao mình lại sống ở đây đây đây khỏi nhà mình chắc chắn không nhà mình rồi mình đang cố bám víu gì đó mình sợ chị em bị trầm cảm lúc đấy là khoảng 2 tháng mà cái người duy nhất phát hiện ra không phải người thân của em họ đang nghĩ em họ mà nói em câu là kiểu phụ nữ ở nhà bé con rồi nhà chỉ phải trông con rồi thì cái gì mà trầm cảm cái gì đó ừ. em không ăn được chị em ăn đấy em ăn trước mọi người em đang ăn rất bình thường nên là phim nôn sạch luôn em không ngủ được một là em đang suy nghĩ quá nhiều và hai con em nó nó không giống ai thật còn <laughs> em không giống ai nó khóc như thế chị em gầy em gầy rộp nó luôn giống như kiểu một người nói là hậu sản ấy em gầy rộp người luôn mà em xanh xao người em vật vờ nó như một như một cái con gì đó kinh lắm chị lúc đấy em không không chụp ảnh không soi gương gì em không biết nhưng mà mẹ chồng em đến mức mẹ chồng em nói em không được ấy và tại sao mẹ ăn ăn kiểu gì mà ăn cứ để gầy như thế xong mẹ chồng em gọi điện cho mẹ em mẹ em khuyên em ăn được ăn ấy cũng không khuyên được bạn em nhắn tin với em bạn em ở nước ngoài thì bạn bảo gặp chuyện đúng không ba la ba la ba la cái thứ thì bạn có hẹn gặp em thì đưa em đi khám bác sĩ tâm lý thì bảo em là em bị trầm cảm sau sinh rồi và cái bệnh này không có một cái thuốc gì chữa được thế là bác sĩ khuyên thì em vẫn trả thông được một cái gì đó em vẫn muốn đi tới nhưng mà được cái là em em không còn bế con em ra ban công nữa nhưng mà cũng thương con bác sĩ đi kiểu đấy cũng cho em em nhớ là châm cứu xong rồi dây nhợ là nhằng gì đó khám xong rồi khám tất cả tổng quát xong rồi kiểu như là em gầy quá xinh lúc mà lúc đấy em cũng 38 39 cân thôi chị em đang cao mấy số 7 lúc đấy bây giờ mình chiều cao giống nhau mà 38 39 cân nó rất là gầy nhưng bác sĩ hỏi là bây giờ đang cho con bú cái gì thêm bảo là cháu cho bú trực tiếp với cả là có uống thêm sữa ngoài thế bảo là thế có tiền cho con uống sữa ngoài nữa không thêm mình biết sữa mẹ nó tốt nên hệ sữa bổ tốt không có sữa mẹ bác sĩ không khuyên em câu nào là bỏ chồng không khuyên em câu nào nghĩ khác về người đàn ông hay không khuyên cái gì bất cứ gia đình chỉ bảo em là đừng có làm như vậy nữa và sau đó thì em cố em ăn hơn em cũng tự nhờ mẹ chồng của em là kiểu ngày sáng dậy mẹ chồng mẹ bế cháu cho con đi ngủ còn trước đó em không dám nhờ chị ừ. cứ lúc nào cũng tỏ ra mình đang ổn lắm ổn lắm đấy thì dần dần em ăn được và cân bằng lại cái chuyện đó không quan tâm cái việc người đàn ông kia lừa mình hay người đàn ông đang đi đâu thì quan tâm là mình phải kiếm nhiều tiền vì mình phải kiếm tiền cứ có việc gì mình làm miễn là mình có tiền em vẫn nhớ là em còn đi nhặt đồ xi ở một cái bãi đồ xi rất là to nhặt xong buổi tối em đi đến một cái cổng chợ sinh viên em đứng xếp hàng và bán lúc đấy đó lúc đến năm đó là năm 2016 rồi á, xong rồi lâu lâu cũng gom tiền vào để mình đi học một cái nghề đó gì đó ổn định em nhớ là 2015 cuối 2015 đầu 2016 rồi em chưa đi bán hàng online em xin được một công việc văn phòng cần một chiếc máy tính chồng em có một cái máy tính cũ mà sau đến khi em với cả mẹ chồng em lo cho bạn ấy đổi đời đổi lên một cái máy tính bàn mấy triệu rồi ấy. bạn ấy không mang được cái máy tính ấy về cho em dùng bạn ấy cho bạn cho đồng nghiệp cho bạn cho đồng nghiệp bao lâu thì em mới dọn ra khỏi nhà và dọn với lý do gì và có dễ dàng hay không lúc em dọn nhà thì đúng là kiểu đi một cái mà mọi người không nghĩ em sẽ đi thì đến ờ, năm em đi 2017 lúc đấy là em đi chụp mẫu thứ đây cũng có tiền rồi đầu tiên là cái việc mà em mua xe trước rồi đến khi mà mình bước chân ra khỏi nhà thì mình nói chuyện với ờ, bố mẹ chồng như thế nào Ê, nói với văn câu là con xin phép con bị cháu ở ngoài con nuôi cháu bên ngoài ừ, phản ứng của bố mẹ như thế nào mày muốn làm gì mình làm không tin chị không tin em vẫn chủ động cho con em sang hay có một chuyện gì em vẫn thông báo sang hay là đơn giản bây giờ em vẫn nhờ bố mẹ chồng đi đón con thực ra không phải là em không đón được nhưng mà em vẫn thích nhờ em vẫn thích đưa sang cho ông bà chăm sóc cái thứ rõ ràng công việc của em liên quan nghệ thuật em ở sài gòn nó sẽ tốt hơn rất nhiều em chuyển con em vào đây em sẽ đỡ vất vả hơn rất là nhiều nhưng em vẫn muốn con ở hà nội vì hà nội ý là con con em nó vẫn qua lại nhà nội bình thường hiện tại thì ai chăm sóc bé Hiện tại thì em vẫn là người nuôi nhưng mà đợt này em công việc của em vẫn với cả đợt vừa em đang ốm rất là nhiều ấy thì em có chuyển về cho ông bà nhưng mà tiền học thì em vẫn đóng và thậm chí là cái việc mà có một lần em lên nói là cái việc mà chồng cũ em không phụ giúp gì về kinh tế thì đúng là thật cái việc em nói rõ một câu là trách nhiệm của cha mẹ với con cái là trách nhiệm tự bản thân mình nhìn ra còn cái việc anh không lo cho con anh thì em lo cho con em như chị đã nói con cái vẫn nên ở chung với ba mẹ bởi vì đó là mối quan hệ trực hệ nó là mối quan hệ quan trọng và đầu tiên nhất của đứa trẻ khi nào mà có những cái hoàn cảnh thực sự đặc biệt đặc biệt đến mức mà ba mẹ không đủ năng lực ba mẹ không đủ năng lực hành vi ba mẹ không đủ năng lực chứ về kinh tế thì thực ra dĩ nhiên là con sống một cuộc sống đầy đủ nó vẫn tốt hơn nhưng mà đứa trẻ nó đòi nó cần nhiều cái trong sự trưởng thành chứ không phải mỗi câu chuyện về tiền bạc nhưng mà cái quan trọng ở đây là người lớn họ sẵn sàng như thế nào với cái việc là thiết lập cuộc sống chứ bây giờ chẳng hạn như trong trường hợp đủ đầy kinh tế mà về với ba mẹ mà ba mẹ cũng đầy những cái điều băn khoăn để dành cho con là ờ có con mà vướng víu này kia nọ thì cũng chưa hẳn con hạnh phúc hơn vậy thì cuối cùng nó nằm ở đâu nó nằm ở lòng người thôi ừ. bây giờ thì ờ, tới cái giây phút là mẹ bỉm nhắn gửi thì em sẽ gửi cho ai nói chung là em ờ, muốn dành lời cảm ơn tất cả mọi người tất những người đã đồng hành với em từ xưa tới giờ kể cả chồng cũ của em hay bố mẹ chồng cũ hay tất cả bố mẹ đẻ của em em vẫn cảm ơn họ còn lời xin lỗi thì là mẹ em nhưng thực ra em không một đứa sẽ nói lời xin lỗi đâu em chưa nói xin lỗi mẹ em hết em chỉ nói là con không xin lỗi mẹ nhưng mà con sẽ hành động và bây giờ bản thân đang sống tốt mình nghĩ là cái việc mình sống tốt và mình mình chủ động tất cả mọi thứ mình không phải muốn nữa đó là một cái lời xin lỗi rõ ràng trước các mẹ rồi cuộc sống này có những khó khăn hay có những điều vui vẻ thì mình vẫn phải đối diện với nó thì thay vì mình đối diện với cái sự khó khăn theo một cách tiêu cực nhất ấy thì mình hãy đón nhận nó và bước qua nó em có chơi với một bạn thì bạn nói một câu là mình chỉ quan tâm đến hai người một là người sinh ra mình và hai là người mình sinh ra hết nên mình quan trọng đến hai người họ và đừng đừng để hai người đó phải phải buồn hay đau lòng hay đừng làm những cái gì tổn thương đến hai người đó nên là mong là cuộc sống của hai mẹ con sau này nó vui vẻ hạnh phúc và đặc biệt là em sẽ thành công hơn trong cái con đường mà em chọn cảm ơn chị